Alo, Vâng, kính chào tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Trang 01. À, trước mặt quý anh chị và các bạn, đây chính là các bảng giao diện à, chính của kênh Huyền Trang 01 ạ. Quý anh chị yêu thương uh, Huyền Trang thì hãy nhớ rằng bớt chút thời gian để lại cho Huyền Trang một đốt like yêu thương, cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi uh, những cái video uh, của kênh Huyền Trang phát hành sớm nhất hàng ngày quý anh chị nhé. Huyền Trang xoay cầu đưa ra những cái dự đoán sổ số miền Bắc hàng ngày cho quý anh chị à, hoàn toàn là miễn phí Huyền Trang không ờ, có thu phí, không có bán lô bán số quý anh chị nhé. Huyền Trang chỉ làm vì cả đam mê. Cho nên quý anh chị yêu mến thì Huyền Trang thì hãy nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé. Huyền Trang sẽ ờ, cố gắng tốt nhất à, tìm ra những cái đường cầu, những con số đẹp, những con số có độ chuẩn xác cao, những cái dự đoán có độ chuẩn xác cao để giúp cho tất cả quý anh chị chúng ta dựa vào đấy chúng ta mua solo lô tô à, sổ số miền Bắc, à, sổ số miền Nam để chúng ta chơi hàng ngày quý anh chị nhé. Và trước mắt quý anh chị đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng của chúng ta vừa vừa mới quay xong quý anh chị ạ. À, mở thưởng thứ hai đầu tuần ngày 20 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Đến với bảng kết quả của ngày hôm nay thì chúng ta cũng có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có đầu là con số 52 và đuôi là con số 59. Tiếp theo tới đài Đồng Tháp thì chúng ta có đầu là con số 84 đúng không ạ? Đầu là con số 84 và đuôi là con số 76. Tiếp theo tới là Cà Mau thì chúng ta có đầu là con số 14 và đuôi là con số 62 ạ. Nhìn chung trên bảng kết quả của ngày hôm nay thì à, tiếp tục chúng ta điểm qua các đầu lô tô từ của đầu tiên của đài thành phố Hồ Chí Minh đúng không quý chị ạ? Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có đầu số 1 và đầu số 2 đã bị câm hoàn toàn. Tiếp theo tới đài Đồng Tháp thì chúng ta có đầu số 1 và đầu số 5 đã bị câm quý chị ạ. Và ở đài Cà Mau thì à, đầu số 5 và đầu số 8 đã bị câm ạ. Như vậy thì điểm qua các đầu lô tô cũng như giải của chúng ta mở thưởng của ngày hôm nay, ngày đầu tuần thì có quý anh chị nào ăn được lô tô cũng như ăn được đầu đuôi thì à, Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến quý anh chị ạ. Và quý anh chị nào không ăn được ngày hôm nay thì à, Huyền Trang cũng xin chia buồn với tất cả mọi người ạ. À, chúng ta chơi thì chúng ta có ngày thắng ngày thua đúng không ạ? Và đấy là cái niềm vui cái niềm động lực để chúng ta cố gắng à, phát triển hơn nữa à, chúng ta có một cái niềm vui vào buổi chiều hàng ngày đúng không ạ quý anh chị ạ thì Huyền Trang đã à, điểm qua kết quả của ngày hôm nay rồi và Huyền Trang sẽ đến phần chốt số à, điểm qua cái phần chốt số ở trên kênh của Huyền Trang ngày hôm qua cho quý anh chị để chúng ta được biết đúng không ạ đây ạ cái phần à, quý anh chị đi qua thì hãy nhớ rằng để lại cho Huyền Trang một like yêu thương quý anh chị nhé cũng như ấn được cái kênh quý anh chị nhé thì dạo này Huyền Trang không hiểu tại sao lý do tại sao kênh của Huyền Trang nó bị tụt lượt xem cũng như là like quý anh chị ạ cho nên cũng à, khá là buồn Huyền Trang sẽ Circle hoàn toàn miễn phí rồi quý anh chị xem thì à, lượt xem cũng khá là ít và lượt like cũng khá là ít cho nên quý anh chị hãy đóng góp kênh và bằng cách ủng hộ cho Huyền Trang một nút like yêu thương quý anh chị nhé và đầu tiên thì Huyền Trang có điểm qua kết quả sổ số của ngày hôm nay cho chúng ta đúng không ạ? Chúng ta gồm có ba đài ngày hôm nay đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau ạ. Ở dạ. đây thành phố Hồ Chí Minh thì Huyền Trang có bao lô đó là 74 và con 52 đúng không ạ? Thì à, các quý chị cùng thở thái độ nhìn đầu tiên ở đài đầu tiên chúng ta đã xuất hiện con 52 rồi ạ. Tiếp theo đó là con 74, 74 đúng không ạ? 74 thì à, không có xuất hiện 74 quý chị ở đây có con 84 này cũng khá là tiếc quý chị ạ. Tiếp theo tới là Đồng Tháp thì à, Huyền Trang có chốt công khai cho quý chị con 48 và con 72 đúng không ạ? 48 thì à, nhìn trên bảng đầu tiên của giải đầu tiên thì chúng ta đã thấy còn 814 là quý chị ạ. <laughs> cũng khá là tiếc. Lộn xào ngay ở giải đầu tiên quý chị ạ. 48 thì ở đây xuất hiện con 84 rồi. Liệu con 48 và con 72 có xuất hiện hay không thì chúng ta cùng để ý quý chị nhé. Ở đây có con 73 quý chị ạ. Cũng khá là tiếc ạ. 74 và con 5 70 ạ. Xin lỗi quý chị, 48 à, và con 72 ạ. 48 và 72. Như vậy thì đầu tiên ở giải đồng tháp chúng ta đã bị lộn xào rồi. Nếu có quý chị nào có chơi 4884 7227 ấy, thì quý chị đã gạt hái được con 84 ờ, quý chị nhé. Còn nếu quý chị nào không có lộn ạ, thì cùng Huyền Trang cũng xin ờ, gửi lời chia buồn đến tất cả mọi người ạ. Thì uh, ờ, Huyền Trang cũng nói rồi, tất cả một số Huyền Trang chốt cho quý chị uh, tham khảo thì thì tùy thuộc vào quý chị thôi. Quý chị nhé, chứ không Huyền Trang không trèo kéo không bắt buộc mọi người để mua lô tô uh, theo Huyền Trang để chơi cả. Mà đấy là cái điểm à, Huyền Trang đưa ra sàng lọc dự đoán cho mọi người để mọi người dựa vào đấy mọi người à, xem xét thôi ạ đúng không ạ và tiếp theo tới đài Cà Mau thì Huyền Trang có bao lô cho quý anh chị đó là con 06 và con 42 ạ ở đài Cà Mau 06 và 42 đúng không ạ 06 06 và 42 ạ rất tiếc quý anh chị ở đây con chúng ta có con 41 mà cũng có con 42 quý anh chị ạ và con 06 thì cũng là không có rồi không xuất hiện rồi ở đây chúng ta có con 08 ạ như vậy điểm qua kết quả thì à, chúng ta ngày hôm nay duy nhất chỉ ăn được ở đài đầu tiên ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đã có chén được con 52 quý anh chị ạ đúng không ạ đây ạ Trang đúng không ạ? Đầu tiên thì à, chúng ta đã chén được con 52 ở thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị ạ đúng không ạ? Và đầu đuôi số 3 đài đó là 597368 và 01 ạ. Như vậy thì à, quý anh chị cũng khá là vui mừng quý anh chị ạ. Nhìn trên bảng kết quả chúng ta đã xuất hiện con đầu đuôi đó là con 59 rồi quý anh chị ạ, đúng không ạ? Ở đây chúng Huyền Trang có báo cho quý anh chị 597368 và 01 ạ. Như vậy thì kênh của Huyền Trang liên tiếp ăn đầu đuôi ăn lô tô quý anh chị nhé quý chị xem thì quý chị chị cũng đã biết rồi thì quý chị hãy động viên Huyền Trang bằng nút like yêu thương quý chị nhé để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang soi ra và đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ tiếp theo chúng ta tiếp tục chúng ta đã ăn được đầu đuôi quý chị ạ đó là con 59 đúng không ạ như vậy thì nếu mà quý chị nào có theo lô tô cũng như đầu đuôi trên kênh của Huyền Trang thì à, chúng ta cũng đã ăn được khá là rực rỡ rồi quý chị ạ ăn được cả đầu đuôi ăn được lô tô quý chị nhé thì ờ, kênh của Huyền Trang sẽ tiếp tục nối tiếp chuỗi ngày ăn thông đúng không quý vị ạ như vậy thì ờ, cũng khá là vui mừng cho tất cả mọi người cũng như Huyền Trang cũng chính bản thân Huyền Trang cũng là khá là vui ạ quan trọng nhất là bây giờ quý anh chị hãy like nhiệt tình cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ và sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì ờ, dựa vào cái kết quả của ngày hôm nay thì Huyền Trang sẽ bắt à, đưa ra phần dự đoán cho quý anh chị vào kết quả vào ngày mai của chúng ta đó là ngày thứ ba ngày ba thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ thì chúng ta ngày thứ ba chúng ta gồm có ba đài đó là bến tre vũng tàu và bạc liêu ạ đối với là bến tre thì huyền trang sẽ chốt cho quý anh chị con lô 75 ạ và con 56 rồi tới đài vũng tàu thì huyền trang sẽ chốt cho quý anh chị con 83 và con 96 ạ. Ở Đà Bạc Liêu thì Huyền Giang sẽ chốt cho quý anh chị con lô đó là con 55 ạ. Và con 79 ạ. Và bao lô cho ba đài đầu đuôi cho ba đài đó là con 46 ạ. 79 56 và con 62 ờ, ạ. Trên đây là những con số cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai của chúng ta, ngày 21 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Thì quý anh chị yêu mến kênh thì hãy nhớ rằng bất chút thời gian để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương quý anh chị nhé, cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi video của Huyền Trang phát hành sớm nhất hàng ngày. Huyền Trang soi cầu đưa ra những cái dự đoán sổ số, miền Nam cho quý anh chị để, để chúng ta tham khảo hàng ngày, hoàn toàn là miễn phí rồi. Cho nên quý anh chị hãy nhớ rằng ủng hộ Huyền Trang bằng nút like yêu thương quý anh chị nhé và cuối video thì Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào khung giờ này ngày mai chúc cho tất cả chúng ta có một sức khỏe dồi dào và chúng ta sẽ chiến thắng được à, số lô tô hàng ngày quý anh chị nhé và chúng ta sẽ mua sổ số miền Nam để chúng ta chơi hàng ngày à, Huyền Trang xin kính chào ạ và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ này ngày mai ạ à, xin kính chào tất cả quý anh chị em ạ